ASEAN Cup U20 châu Á nha anh em thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì tối qua mình đã có nhận định cho tất cả anh em hai trận đó là cái trận AS Roma với ờ, Cremonese C và trận Juventus và Torino nha anh em thì hai trận này mình cho anh em cái kèo nằm Roma thì cái kèo Roma thua nha anh em nhưng mà Juventus mình cho anh em nằm trên và nằm tài thì cái trận này anh em ăn full hai mã kèo và anh em húp được hai mã kèo rung với góc nữa nha anh em thì cái trận minh Juventus này anh em ăn full 4 năm mã kèo còn cái trận Roma thì anh em chỉ ờ, thua một mã kèo anh em còn vẫn còn lời nha thì còn thêm hai trận chiều nay nữa đó là trận U20 Việt Nam với U20 Qatar rồi nha anh em thì mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận U20 châu Á nữa nha đó là Hàn Quốc và Oman diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 2 tháng 3 nha anh em thì cái đây là cái bảng C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 thì anh em cũng thấy cái phong độ của bên phía U20 Hàn Quốc đang rất tốt nha đang rất là nhiều ngôi sao trẻ đang đá cho các câu lạc bộ của Hàn Quốc nha anh em còn bên phía Oman thì anh em cũng thấy Oman chỉ có hai trận giao hữu gần nhất của U20 thôi thì à, hai trận giao hữu gần nhất của Oman là Oman gặp à, Iran và Trung Quốc nha anh em thì gặp trận gặp Trung Quốc thì Oman đã cầm hòa tỷ số một đều trên sân nhà còn cái trận gặp Iran thì à, Oman thua với cái tỷ số 21 nha thì anh em cũng thấy cái thành tích của cái thằng U20 Hàn Quốc đang có cái phong độ rất là tốt nha Hàn Quốc trên mọi đấu trường giống như ờ, châu Âu nè anh em, châu Mỹ, châu Phi thì Hàn Quốc cũng toàn thắng trong những trận gần nhất nè anh em thấy thắng Ecuador với cái tỷ số là 1-0, thắng Senegal với cái tỷ số là 3 đều luôn nha anh em. Nhật Bản thì Nhật Bản vẫn còn dưới ờ, vế của ờ, Hàn Quốc nha anh em bị Hàn Quốc thắng 1-0 luôn thì anh em cũng thấy rồi U20 Hàn Quốc được gọi là giống như mạnh nhất trong cái bảng đấu này luôn anh em thì bởi vậy hôm nay mình sẽ nhận định cái kèo này cho tất cả anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận giữa Hàn Quốc và Oman này là U20 Hàn Quốc chấp 1,25 và tài xỉu 3 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo U20 Hàn Quốc chấp cho mình tại vì cái dòng cái lượt ờ, đầu của cái bảng đấu này thì Hàn Quốc quyết tâm để lấy 3 điểm để đứng ngôi đầu bảng nha anh em thì lấy 3 điểm phải ăn với cái tỷ số là cách biệt rất là nhiều thì bởi vậy anh em có thể nằm cái mã kèo U20 Hàn Quốc chấp 1,25 được nha và tài xỉu 3 thì anh em chờ anh em vào kèo rung thì nó lại hợp lệ hơn anh em quýnh những thằng mạnh thì anh em vào những cái mã kèo rung thì nó sẽ hợp lệ hơn nha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 vào cái nhóm của mình và nhận được nhiều mã kèo hơn để anh em chơi được kèo nhiều và hiệu quả hơn nha thì còn rất là nhiều trận anh em thì tối hôm nay sẽ còn à, U20 Việt Nam nè U20 à, Iran và trận của Liverpool rồi nữa nè anh em Liverpool và Arsenal rồi nữa nha còn rất là nhiều trận còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài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 hai lúa soi kèo của mình nữa nha mình có cái kênh hai lúa soi kèo nữa nha anh em bên đây mình cái kênh này mình kênh mình mới tạo thì anh em có thể qua đây anh em xem những cái mã kèo mà mình nhận định bên đây nữa nha thì anh em qua xem thì anh em để lại một lượt đăng ký và một lượt bình luận và một lượt like luôn nha anh em để mình có động lực mình làm nhiều video nữa cho tất cả anh em thì hiện tại mình đang nhận định song song hai kênh anh em có thể qua đây anh em đăng ký một cái kênh cho mình và anh em xem những cái kèo bên đây nha thì bên đây mình cũng nhận định có nhận định cho tất cả anh em cái kèo cúp FA giữa MU và West Ham này thì cái mã kèo này mình thấy cũng hơi bị thơm nha anh em trong vòng tối nay thì anh em có thể qua đây xem và coi lấy kèo được nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em à, cái cách đăng ký à, để mình đưa vào nhóm của mình chơi luôn nha anh em thì đến đây mình nhận định xong hẹn gặp lại anh em ở những video sau